Ví dụ một của thầy như sau là x trên 2 bằng y trên 4 tìm x và y. Biết câu A là x cộng y bằng bằng 9. Thế thì các em mới thấy rằng là ở ví dụ một này chúng ta phải lựa chọn uh, cách 1 hay cách 2 làm sao đó để cho nó phù hợp với yêu cầu của đề bài. Thế thì các em thấy nhá, thầy có là x trên 2 bằng y trên 4 mà thầy lại có x cộng y bằng 9. Thế thì cái chuyện chúng ta áp dụng giải tỉ số bằng nhau thì rất đơn giản. Tại vì chúng ta nhớ rằng tính chất giải tỉ số bằng nhau, chúng ta chỉ cần cho tử cộng tử và mẫu cộng mẫu là chúng ta xuất hiện ngay được x cộng y thôi. Cho nên chúng ta sẽ sử dụng ví dụ câu A ví dụ một này là chúng ta sẽ sử dụng cách một và cụ thể là như sau. Các em tập trung đây cho thầy nhé. Thầy có ví dụ một như sau này. Thầy có x trên 2 bằng y trên 4. Câu A là x cộng y bằng bằng 9. Vậy thầy sẽ làm như sau? thầy áp dụng tính chất áp dụng tính chất của giải tỷ số bằng nhau tính chất giải tỷ số bằng nhau giải tỷ số bằng nhau Đó, thầy áp dụng tính chất của giải tỷ số bằng nhau cụ thể là thầy có x trên 2 bằng y trên 4 và bằng x cộng với y trên 2 cộng 4 đúng không nào?